Anh thanh niên năm nay đã ngọt nghẹt ba mươi rồi Sáng mùa năm nghìn rồi tôi ba nghìn trà đà Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời Đang gây thuốc bình thường cũng phải gần nghìn like Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì Anh nơi mấy cô yêu nên anh không cần người yêu Ba má anh sang ra vẫn vui và chạy đi làm Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu lòng thảnh thơ đem lại ôm nhớ mong để rồi chợt nhận ra anh để quên quá nhiều nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn tại sao em tân ca xin em đã khiến chàng trai đời thay và không còn như trước kia tình yêu đã dẫn lối anh bối rối thế là bây giờ đây là do em tân ca chính em